tiên tri bà lão điên, lời bà nói đều đã ứng nghiệm. Trong lịch sử giới tu luyện có truyền thuyết về một số trường hợp đặc biệt gọi là tăng điên hay đạo sĩ điên, kỳ thực là những người biểu hiện bề ngoài như một người thần trí không được tỉnh táo, nhưng ẩn sâu bên trong lại là một người tu luyện với đạo hạnh cao thâm. Họ không đánh người, cũng không mắng người, một bực chỉ làm điều tốt và chịu khổ. Những người này có thần thông rất lớn, nhìn thấu quá khứ vị lai và thường để lại cho hậu nhân những lời tiên tri cực kỳ chuẩn xác. Câu chuyện ngày hôm nay mà chúng tôi muốn gửi tới cho quý khán giả cũng là về một người phụ nữ tu luyện trong trạng thái bề ngoài như thế, giống như một người điên. Trong suốt cuộc đời tại thế gian của bà, bà Lão Điên đã để lại rất nhiều những thần tích và những lời tiên tri thần kỳ còn được người dân lưu truyền cho tới tận ngày nay. Bà Lão Điên nhưng rất kính trọng thần Phật. Chuyện kể vào những năm 1930 và 1940, ở vùng Bảo Định, Trung Quốc xuất hiện một bà lão thường đi rong một mình. Bà mang theo một gói nhang và dùng một nhánh cây làm gậy đi đường. Bà vừa đi vừa hát những lời kỳ quái, nhưng sau đó tất cả đều ứng nghiệm. Theo những người lớn tuổi từng biết bà đã kể lại, bà lão này vốn sinh sống tại huyện Cao Dương, vùng Bảo Định và mất tại thôn Quốc Công Doanh, huyện Thanh Uyển, thành phố Bảo Định. Hiện vẫn còn một đền thờ bà tại thôn Quốc Công Doanh. Hàng năm, dân làng thường tụ họp tại đền vào ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch. Nhiều người từ Thiên Tân, Bắc Kinh và cả Thương Hải cũng đến để đốt hương cho bà. Người dân ở vùng Bảo Định lần đầu tiên nhìn thấy bà Lão Điên là vào những năm 1930. Trong mắt mọi người khi ấy, bà chỉ đơn giản là một bà lão vô hại có đầu óc không bình thường. Trên người thường mang theo một gói nhang và thường dùng một nhánh cây làm gậy đi đường. Bà vừa đi vừa hát những lời khó hiểu, Đói thì bà xin ăn, tối thì ở nhờ nhà dân làng hoặc nơi chùa miếu, hiên nhà. Cuộc sống cơ cực, không người chăm sóc, nhưng điều kỳ lạ là người ta không thấy bà lão muộn phiền oán trách ai bao giờ. Bà cũng rất khỏe mạnh, trên mặt bà lúc nào cũng dạng giữa nụ cười và những câu hát. Bà trông giống như một đứa trẻ con vậy. Ban đầu, khi dân làng cho bà đồ ăn, trước hết bà đốt nhang để bày tỏ lòng kính trọng tới thần Phật. Nếu chưa làm xong, bà sẽ không nhận đồ ăn những điều mà bà hát rất cổ quái và không ai thật sự hiểu được bà. Vì vậy, người ta cho bà bị điên và gọi bà là phong lãng bà nhi, tức là bà già điên tính như trẻ con. Nhưng nhiều năm trôi qua, người ta dần dần nhận thấy rằng những điều bà hát không phải là lời điên khùng, mà nó là những lời tiên tri cho tương lai. Bởi hầu hết, những lời bà hát đều dần dần trở thành sự thực. Chuyện kể, một lần bà đang đi trên đường, một kẻ lưu manh tại địa phương nổi ý xấu liền mắng chửi bà thâm tệ bà vẫn nở nụ cười trên môi và nói với tên lưu manh rằng Hôm nay ông chửi mắng tôi, nhưng ông có biết không, ngày mai ông sẽ bị rơi vào một tay hố mà chết. Quả thật, người đó đã chết ngay ngày hôm sau, đúng như cách mà bà lão đã báo trước. Một cụ ông hiện giờ tuổi cận 80 từng gặp bà lão điên đó từ khi ông vẫn còn là một đứa bé kể lại rằng khi đó bà lão sống trong làng của ông một thời gian, có một vài đứa trẻ ngỗ nghịch thường xô đẩy bà. Khi bà đốt nhang lễ bái thần Phật trong miếu thờ, những đứa trẻ này đã lấy gạch để ném vào lưng bà. Phải mất một lúc sau, bà mới đứng dậy được. Sau đó bà hỏi, đứa nào làm như vậy, sớm muộn gì tụi bầy cũng sẽ chết vì súng đạn. Quả thật, những đứa trẻ nghịch ngợm sau này đều bị chết vì súng đạn hoặc là bị lính Nhật bắn chết trong Đại Thế chiến thứ hai hoặc bị Đảng Cộng sản Trung Quốc giết chết vào thời cách mạng văn hóa. Những câu chuyện ứng nghiệm đó dần dần được người dân địa phương biết đến và truyền tai nhau. Đến bấy giờ, không còn ai dám khinh thường bà lão ấy nữa. Và khi người dân nói về phòng lão bà Nhi, họ đều hiểu rằng bà không hề điên một chút nào, mà là chân phong, chính là một người tu luyện. Đó là thần Phật đã an bài cho bà đi độ những người lương thiện trong vùng này. Các bài hát thuận theo miệng mà ra của bà sau đó cũng được người dân chú ý tới và được ghi chép lại để lưu truyền khắp vùng trong nhiều năm. Đến lúc này, người ta mới biết rằng không chỉ tiên tri số một mẹ người mà Phong Lã Bà Nhi còn tiên tri cả những việc quốc gia đại sự và sự hưng vong của Trung Quốc trong cả trăm năm sau. Tiên tri chính xác tác sự kiện lớn Phong Lã Bà Nhi từng hát Trung Hoa dân tước cải tổ, đền thờ chùa triền bị đập phá để xây trường học. Khi thời cơ đến, họ sẽ lại trùng tu chùa miếu, Quả thực, lịch sử đã chứng minh trong thời Trung Hoa Dân Quốc, chính phủ đúng là có đập phá nhiều chùa miếu để xây dựng trường học. Sau đó, vào thời hiện đại, tại nơi các chùa miếu bị đập bỏ khi xưa, người ta lại cho xây cất trở lại để thu hút du khách. Bà còn hát, tiền bạc không có lỗ, hút thuốc không dùng ống điếu và giày không có mặt. Tiền mà dân chúng dùng trong thời những năm 1930 là tiền bạc cắt có một cái lỗ ở giữa. Dân chúng hút ống điếu và mang giày là bằng tay, ở phía trước có một cái chụp dài gọi là mặt. Chính vì vậy, những lời này của bà ấy khi đó rất khó hiểu với người nghe. Tuy nhiên, sau này vào thời hiện đại, chính phủ Trung Quốc đã cho thay đồng tiền bằng tiền giấy. Người ta cũng bắt đầu hút thuốc lá đầu lọc của phương Tây và mang đủ loại giải hiện đại khác xa phong cách thời xưa. Bà còn hát rằng mỗi nhà và mỗi phòng, tất cả các ngọn đèn đều trỏng đầu xuống đất. Trong thời xưa, dân chúng dùng đèn dầu nên ánh sáng chiếu lên trên, bây giờ thì chúng ta đều dùng đèn điện và mặt bóng đèn thì úp xuống phía dưới. Cũng lại có đoạn, xây nhà không có kẻo cột, mẹ chồng hầu hạ nàng dâu và đường cổ ngàn năm thành sông, nàng dâu ngàn năm thành mẹ chồng. Trong quá khứ, vị trí của cô dâu trong gia đình là rất thấp. Bây giờ, vị trí của các cô dâu và mẹ chồng đã đổi lại. Quý vị khán giả có thấy đúng như vậy hay không? Hãy để lại comment ở phía bên dưới để cho Thúy Hằng được biết nhé. Lại có câu hát rằng, xương chất thành đống, máu chảy thành sông. Lượng, lượng, chọn chọn, còn lại toàn là thần tiên sống. Người tốt sẽ không bị giết chết, ngay cả nếu khi họ đứng ở đầu nhánh cây nhỏ nhất. Người xấu không thể tránh bị trừng phạt nếu họ trốn trong một lỗ chuột lượm lượm, chọn chọn, chỉ mất một còn, kẻ còn lại sẽ thành thần tiên. Câu này thoạt nghe qua rất khó hiểu, nhưng chúng ta hãy thử để ý đến câu người xấu không thể tránh bị trừng phạt nếu họ trốn trong một lỗ chuột. Thời xưa, trong văn hóa truyền thống, nhất là văn hóa tu luyện, người ta luôn cho rằng hạn hán, dịch bệnh xảy ra đều là do ác nghiệp đời đời của con người tích tụ lại. Việc sống thất đức tạo nhiều việc ác của một vùng đất, một quốc gia hay cả nhân loại sẽ dẫn đến việc ông trời nổi giận và giáng xuống tai họa với quy mô tương ứng. Chính vì thế mới có câu thiên tai, dịch bệnh là ông trời đang trừng phạt kẻ xấu. Vậy trời giáng dịch bệnh, thiên tai liên quan gì đến loài chuột? Vâng, thưa quý vị, năm 2019, theo thiên can địa chi, chính là năm Tý, con chuột. Ở khu vực thành phố Vũ Hán, Trung Quốc đã bùng phát đại dịch viêm phổi Vũ Hán hay Covid-19 làm cả thế giới trao đảo. Và liên tục 3 năm qua, chủng virus này cũng liên tục biến đổi, gây khó khăn rất nhiều cho ngành y tế và các nhà khoa học trong việc tìm ra cách khống chế dịch bệnh. Cộng thêm nhiều loại dịch bệnh khác cũng đang manh nha bùng phát. Thật không biết được rằng điều gì đang chờ đợi chúng ta trong tương lai đây. Những câu hát trên cũng trùng hợp, lại rất giống với những lời tiên tri về đại kiếp nạn của nhân loại trong cách am di lục của Hàn Quốc hay dự ngôn trên bia đá ở núi Thái Bạch của Lưu Bá Ôn. Trong đó cũng có câu, kẻ nghèo một vạn, lưu một ngàn, kẻ giàu một vạn, lưu hai ba. Giàu nghèo nếu không hồi tâm chuyển, nhìn xem ngày chết ở nhãn tiền. 40 năm sau, người điên lại xuất hiện. Điều thật sự lạ lùng là vào những năm 80 của thế kỷ trước, cũng chính tại thành phố Bảo Định lại xuất hiện một người đàn ông khoảng 40 tuổi, cũng phong phong điền điền như bà lão ấy. Người đàn ông này sống tại thôn Trại Tử, Hương Đài Ngư, huyện Thuận Bình. Theo người dân nơi đây kể lại rằng, ông ta thường hát những bài hát thuận theo miệng và cũng rất ứng nghiệm sau một thời gian. Ông ta nói rằng nếu ông ta không hát, ông ta sẽ cảm thấy rất khó chịu. Trong vài năm qua, ông ta thức dậy vào khoảng 4 giờ sáng để hát. Ông ta dường như cảm thấy rất lo lắng. Ông ta hát trước khi xảy ra vụ thảm sát sinh viên đòi dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989. Và trước khi dịch bệnh SARS xuất hiện, ông ta hát Chợ búa không có người, chùa chiền không có người, trường học đóng cửa. Đến khi dịch bệnh SARS bắt đầu lây lan, dân chúng mới hiểu ra điều mà ông ta đã hát. Ông ta cũng hát về đại kiếp nạn khác trong tương lai như sau. Ác nhân đầu tiên sẽ đắc lợi, sau đó đi xuống địa ngục. Mười làng còn một, mười người còn một. Khi nào thì đại kiếp nạn mà ông ta hát sẽ xảy ra? Lưu Bá Ôn, nhà đại tiên tri đời nhà Minh đã viết trên bia đá trên núi Thái Bạch. Thập sầu khó qua năm heo chuột, nếu được qua khỏi đại kiếp niên mới tính là thời gian bất lão tiền. Kỳ thực, về vấn đề kiếp nạn của nhân loại, các bậc đại giác giả tử vi vĩ đại đã nói với con người rất nhiều lần rồi. Cách vượt qua đại kiếp nạn Kính thưa quý vị, Hai năm vừa qua cũng là thời điểm mà nhân loại trên toàn cầu phải đối mặt với đại dịch Covid-19. Nó đã lấy đi sinh mạng của hơn 6 triệu người trên thế giới. Tuy nhiên, con số này chưa bao gồm Trung Quốc vì không thống kê được con số thực tế ở quốc gia này. Không những thế, chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ kéo theo khủng hoảng năng lượng, khủng hoảng tài chính, thiếu hụt lương thực và rất nhiều tai họa khác nhau cũng được dự đoán sẽ ập đến trong ngày mai phải chăng thần Phật đang cảnh tỉnh con người, đồng thời cũng đang cấp cho một cơ hội nữa để con người có thể bình an vượt qua đại nạn sắp tới đây. Kỳ thực, thần Phật luôn luôn tử nghi với con người, đã thông qua rất nhiều hình thức để cảnh tỉnh thế nhân thậm chí không tiếc thân mình mà hóa thân thành người điên, đi khắp nơi kiến tạo cơ duyên giáo hóa, cảnh tỉnh thế nhân. Không riêng gì ở Trung Quốc mà ở Việt Nam của chúng ta, khắp các miền Nam ra Bắc đều có xuất hiện những vị thánh nhân giả khùng đi khắp nơi khuyên nhủ con người mau chóng thức tỉnh, sớm ngày tu thiện, tích đức, từ đó giúp con người an toàn vượt qua đại kiếp nạn trong tương lai. Cổ nhân từ lâu đã tin rằng nếu như người có đức, thuận thiên ý mà hành thiện thì nhất định sẽ có phúc phận bình an. Trái lại, người nghịch với thiên ý, làm điều ngang ngược, xấu ác lại không biết hối cải, thì số phận cuối cùng sẽ vô cùng bị thảm. Tuy nhiên, không phải là không có cách cứu vãn mọi sự. Bản thân Thúy Hằng cũng là một người tin vào nhân quả và sự tồn tại của thần Phật, nên Thúy Hằng tin rằng thiện lương sẽ giúp chúng ta tìm ra lối thoát cho chính bản thân mình. Thúy Hằng cũng hy vọng rằng tất cả những con người thiện lương trong thời điểm đặc biệt này của lịch sử nhân loại sẽ không bị mê mờ mà có thể tìm được sự thật, sống sót qua đại nạn và mở ra cho mình một tương lai tốt đẹp hơn. Trời đất rộng vô cùng, con người hướng nơi đâu, mê mờ chẳng thấy đường, chỉ nam là chân tướng. Tài họa cùng giáng xuống, giàu nghèo cũng như nhau, vẫn còn một lối thoát, chân tướng tìm cho mau.